nghèo tiền như anh xin lỗi em không cần giàu tiền như ai em chấp nhận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 trong lúc cô đơn giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ hồn nhiên em giả vờ làm người ta yêu thân thờ đâu ngờ nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thể mãi mãi không thay giờ sao em lỗi thề để mình tôi không lỗi về ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong bao nhiêu niềm vui chưa dứt sao nỡ quay về tình cũ hỡi người ơi tại sao em dối lừa để giờ tôi như kẻ thừa khi người ta bỏ em đi thế anh vào trong lúc cô đơn giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ hồn nhiên em giả vờ làm người ta yêu thân thờ đâu ngờ anh là nai tơ để em cười em nói vui mới tối ngày hôm qua còn đưa đón nhau về từ má kề vai rồi hẹn nước câu thề chồng đó sao còn nhân tâm vui đùa làm chết tình tôi người nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thể mãi mãi không thay giờ sao em lỗi thề để mình tôi không lối về ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong về lại thăm hoài ô con đường mòn lá đổ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 em khua mãi trèo về bên ấy với người giàu sang lòng anh nát tan thương số kiếp cơ hàn nên em đã sang sông rồi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 tình đôi ta như thuyền xa bến đổ anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình truyền tình ngày xưa em trách ai hững ngờ hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mãi sau dòng đời trôi qua cho dù bao cánh trở anh ơi con đường xưa sao quất nẻo hẹn giờ tìm lại đâu anh mất sinh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ gió thương phần mình sao tình duyên lắm phù vàng nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi khóc cho đời mình sao còn nhiều trái từ chiếm bao nay thuyền xa bến đổ chia ly nào hay ai biết được mà ngờ chuyện tình ngập tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm đôi ta tình đôi ta như thuyền xa bến đổ anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình truyền tình ngày xưa em trách ai hững ngờ hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau dòng đời trôi qua cho dù bao cánh trở anh ơi con đường xưa sao quất nẻo hẹn hò giờ tìm lại đâu anh mất dinh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ gió thương phần mình sao tình duyên lắm phù vàng nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi không cho đời mình sao còn nhiều trái từ chiếm bao nay thuyền xa bến đổ chia ly nào hay ai biết được mà ngờ chuyện tình ngập tan như sóng xô dạt bờ xin người thương ngày thương những kỷ niệm đôi ta chuyện tình ngập tan như sóng xô dạt bờ xin người thương ngày thương những kỷ niệm đôi ta. chưa quen tình lúc chưa thành tên đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng tình yêu như tờ giấy trắng như nước em xuôi giữa sông từ hôm nào người đi nụ hoa yêu vừa hé thì xin giữ ân tình mình anh nhé sống cho kỷ niệm quá khứ tuy u màu tương lai mình gần nhau không mây xanh màu lá rừng nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng ngày mai đến bâng quang giờ vui nếp chi nhân đôi lúc tuy buồn nhưng tôi quên anh từ lúc chia ly bạn bè vắng tin về hôm nay mùa đông mai kia là thu đến dù ngày đêm chinh chiến có hoài nhớ biết khi đi là cách biệt người quen mà nhớ nhiều là em đêm nay trời núi rừng nhịp cánh thay bằng tiếng súng nửa trắng nghiêng đồi trách bóng như sẽ hoang vu núi rừng đời chi nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn cuối ngày mai chép thêm vần vào anh nhé viết trên thiếp hồng nét chữ in cuối dòng tên em vào được không biên cương không mây xanh màu lá rừng nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng ngày mai đến bâng khuâng giờ vui nếp chi nhân đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen anh từ lúc chia ly bạn bè vắng tin về hôm nay mùa đông mai kia là thu đến dù ngày đêm chinh chiến có hoài nhớ em anh biết khi đi là cách biệt người quen mà nhớ nhiều là em đêm nay trời núi rừng nhịp canh thay bằng tiếng súng nửa trắng nghiêng đồi chết bóng như sẽ hoang vu núi rừng đời chi nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn vui ngày mai chép thêm vần vào anh nhé viết trên thiếp hồng nét chữ in cuối dòng tên em vào được không nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn cuối ngày mai chép thêm vần vào anh nhé viết trên thiếp hồng nét chữ in cuối dòng tên em vào được không anh đi nhé xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều trong lúc tạm xa rồi đêm khuya vắng em chờ giấc mơ màng là khi em thấy rơi rơi đừng cho lệ hoen bờ mi người ấy nếu biết xuân không sang thì giá mơ chi nhiều mà một khi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc xuông vầy xa chi bao cách ngăn sau triết ly chưa để tâm hồn nặng câu lưu luyến anh hứa đem về mùa xuân bất tận ở trên má em yêu nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho xuân bất tận ở trên má em yêu nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa trao một người ngày xưa anh đã hứa màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn nô tâm tư vẫn dạt sao năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi hàng cây năm trước anh khắc tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên ghế lạnh đã buồn đêm đời chờ ngày xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em mượn dối cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm thứ viết anh gửi cho em đời trai chiến trần em biết lối hẹn có phải tại anh đâu tiền đồn heo hụt tinh tú quay quần xa nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hơn lòng anh thêm sao xuyên ngày đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà giấc mơ chưa tàn biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui ta ngán cách chiều nay trở lại trong tay mình nói tay vối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nhuy cho thắm men tình những người còn đi lòng anh thêm sao xuyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tầng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà giấc mơ chưa tàn biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà suối ta ngán cách trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chờ gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nhuy cho thắm men tình những người còn đi xa anh đi em chờ gối mộng dệt đêm xưa anh biết anh khắc tên em chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa thấy trong lòng anh buồn biết mấy được tin em có chồng chắc người từ đâu ấy còn thương tiếc không nguôi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đầm ấm để ai tan nát thể chưa phải năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vòng xuân đỉnh dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tim trong lòng anh buồn biết mấy được tin em có chồng chắc người từ đâu ấy còn thương tiếc không nguôi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đầm ấm để ai tan nát tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng sau lưng bao tháng ngày êm đềm em ơi quan vắng đêm nay tay nâng ly rượu điếu thuốc đắng trên môi anh say men rượu em say men ta chót trao nhau men say rượu càn mà tình vẫn chưa quên thôi em hãy về đi còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lớn làng lời hứa năm xưa tôi ấp mù trong lòng em bây giờ vui khoác ngao vu quy lên xe hoa cùng người bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm đềm em ơi quan vắng đêm nay tay nâng ly rượu điếu thuốc đắng trên môi anh say men rượu em say men cho say quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên thôi em hãy về đi còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng